Ôi ơi Rồi chào cả nhà ha. Thì hiện tại mình à, đang có mặt phía sau vườn à, khu vườn của à, nhà ông cậu mình ha các bạn. Thì ở bên đây là một cái đìa bị bỏ quan nha. Cái đìa này rất lớn. Thì cá tự nhiên ở đây rất nhiều. Thì hôm nay mình phát hiện ra một bầy cá lồng gọc ở đây nè bạn. cái lồng con á, chắc cá cũng lớn nên mình có chuẩn bị một cây cần câu. Đó. Đây để mình quay cần câu cho bạn xem ha. đây là cách à, nhấp cá ở miền Tây mình ha nó cũng rất đơn giản các bạn chỉ cần có một con vịt con đó, chủ yếu là có vàng rồng là được rồi đó, mình chỉnh chung vịt nó đều lại này ha mình siết có độ siết đây mình cố định em vịt lại đây các bạn đây đây là bàn ngọc có đèn ha đó bàn ngọc này rất im mình thấy à, có cái lóc mè nó, nó làm thêm nữa các bạn chắc cô một chút nữa nó táp à. mình sẽ ít nói chuyện nha các bạn để thôi nó nó nhát tại khi nhấp cá mình sẽ hạn chế nói chuyện nha hồi nó nóng nóc nó sẽ táp rồi các bạn đây các bạn ơi con cá quá trời to luôn nè nè các bạn nó lo gãy câu mình luôn chứ gãy câu luôn rồi à. nè dướng vô con dây rồi con cá khủng lắm rồi đây mình tháo nó, nó dướng vô con dây nè các bạn Đây các bạn chết con vịt mình luôn con cái rất là to Nên lấy đây chết nè dính lưỡi câu nè đó, dính vô con gân ha con cá này cầu ký mấy cho mình gỡ con vịt mình ra và lấy nó chết Ôi, ờ, ờ, con cá này các bạn ôi trời rồi em dịch của mình cái tội nghiệp thấy thảm thương luôn ừ. rồi đây để mình chỉnh sửa cái đây nè đây là chiếc nợ phẩm của mình nha rất là to luôn á cái đồng gặt luôn nha các bạn ừ, ừ cầm để mình đo cái giò mình cho các bạn xem nè đó cái giò mình nè nó bự cả cái giò mình luôn <laughs> nếu hồi mình mình cân thử bao nhiêu rồi gửi con vịt kia ừ mệt quá mà con ngạn cá này bự thiệt chứ để em dịch ra đây hai tội nghiệp nhé à. anh bị ngon ngót luôn mệt à. tội nghiệp quá ờ nó giật mình gãy cây câu luôn chứ nè Rồi, con đang rong kìa còn một con nữa nha các bạn bây giờ để mình đem nó vô đó chuyến là phẩm của mình quay giày thì nó nhỏ nhưng mà quay thì nó rất lớn nó bự hơn cái vòng tay của mình luôn á các bạn để nha nó bự hơn cái tay mình chiến lợi phẩm quá bự con này cầu ký mấy nha để mình đem vô nhà mình cân nó coi được nhiêu các bạn rồi đây các bạn mình đã đem con à, cá lóc vô ha đó, con cá lóc này rất to nó bự còn hơn cái tay mình nữa các bạn đó, con vịt của mình <laughs> nó chè me mà cho mình để úp lại cho nó nó khô các bạn ấy vô đây con đó giờ mình sẽ đem con cá này ra mình cân thử nó được bao nhiêu các bạn đây là con gân lưới nha con gân lưới nè mới nãy nó mắc vô mắc vô mình lội xuống đìa mình gỡ luôn á sẽ đem nó ra đây mình cân mình à, giật nó gãy hết khúc từ câu các bạn câu phải gãy khúc dưới Đó. mình để cái cân sẵn nha ừ cá đề cốt đây, à. ừ con này là một ký ờ, một ký tư ký tư nha nè một ký tư nha các bạn đó, con cá này rất khủng luôn á nói chung là con cá lớn nhất từ trước giờ đến mình câu được các bạn một ký tư ký tư quá trời bự luôn giật gãy thì câu luôn <laughs> con ờ, chưa mới bắt được con con à còn con tại vì mới lội xuống địa gãy câu lội đìa kéo lên con con như chút à mà bầy đông lắm đây cả nhà đây bầy gồng mới nha gồng này là bên địa khác nha đó giờ mình tiếp tục mình nhấp bầy gồng này thử có cá không đây là chắc cá nhỏ các bạn thấy cá cũng cá lồng gồng cũng lớn nè không có nhiều không nha nó đang ăn mình nhấp thử nha ở đâu đang đó con mày đó vậy ừ đây các bạn vào em nha thì dịch mình nghĩ con này nhỏ các bạn ạ à, con này con này các cái cái này giờ nó nó nó đẩy con dịch mình cũng mấy cái các cái nè cái nhỏ nha tại bạn gầu mình thấy con ít Dạ, không có bự không giờ dạ, dạ, dịch nghỉ chút không mềm dịch chưa này bạn biết mình nó mềm chứ một em không bự không này các bạn sáng giờ sáng giờ anh chiến được ờ, hai con cá lóc nha bạn một con ờ, cá lóc được một ký tư con kia thì cũng nhỏ chắc trọng chừng khoảng hai ba trăm gram mà các bạn thì cũng ờ, ăn được đó con kia thì tại cái bầy nó mới đẻ nhỏ thì giờ mới cho anh ngồi anh nghỉ anh ghi lông nè tại vì giờ anh bị mềm hết trơn rồi bỏ xuống nước thì anh cũng bơi không có bươi nổi nữa đó. rồi sẵn tiện mình quay cánh đồng phía sau ruộng nhà mình cho các bạn xem ha thì đây là đây là cái ờ, ruộng của mình thẳng ra phía trước đó, thì nó ờ, mới vừa xả xong sáng giờ mới vừa xong thì mình mới đi nhấp cá rồi xong còn đây là cái mâm ờ, cúng ông thần nông khi mà mình xả lúa xong á, thì mình sẽ cúng một cái mâm cháo để mà ông thần nông phù hộ cho mình được mùa trúng giá ha thì đây chỉ đơn giản là một cái bình rượu mâm cháo với con vịt thôi các bạn thì cũng à, cầu cho được mùa trúng giá này thì bây giờ mình cho vịt con của mình đó các bạn nó nghỉ một chút rồi mình bắt đầu mình à, mình tiến hành mình đi à, nhấp tiếp các bạn ơi cho nó kẹt à Đó chưa? Đó chưa? Nó lẹ à. Lẹ à. Giật cái đầu. cố ăn. Cố ăn. Rồi vô chỗ